Mình xin chào tất cả quý thầy cô Thì à, thì hôm qua mình đã giới thiệu cái clip để hướng dẫn một số quý thầy cô mà chưa có cài đặt được cái phần mềm Zoom để tổ chức dạy học trực tuyến trong cái thời buổi Covid-19 thì sau khi cái video được đăng tải thì có một vài người đã gọi rằng về thì cái quá trình tổ chức dạy học của phần mềm Zoom nó có bị gián đoạn sau 40 phút thì chúng ta giải quyết như thế nào thì à, hôm nay mình xin uh, giới thiệu với quý thầy cô cái cách để chúng ta có thể kéo thời gian cái buổi dài của mình ở trong cái phần mềm Zoom khá là đơn giản như sau Thế thì đầu tiên thì quý thầy cô sẽ mở cái trang chủ của phần mềm Zoom lên thì uh, trước mắt quý thầy cô đang thấy rằng là ở trong cái trang chủ của mình này hiện giờ là mình đã có tạo một cái lớp học cho cái lớp 12A5 với cái chủ đề đó là tích phân và ứng dụng và nó sẽ được thông báo là bắt đầu vào là 11 giờ 35 vào ngày hôm nay và 11 giờ 35 vào cái ngày hôm nay để tạo được một cái lớp học và cài đặt được cái thời gian cho cái lớp học đó phù hợp theo cái à, sở thích của mình theo cái à, dự trù kế hoạch cá nhân của mình thì xin mời quý thầy cô chọn cho tôi cái nút đó là lần đó là Solar Thế thì uh, trên à, màn hình của quý thầy cô lúc này mình sẽ giới thiệu sơ qua cả cái dòng hình ở trong cái tab này Thì uh, đầu tiên topic đó là cái chủ đề Vậy thì bây giờ ví dụ tôi sẽ dự định tôi sẽ dạy cho học sinh lớp 11 Cái chủ đề về bài tập hai đường thẳng vuông góc vào tối ngày mai thì bắt đầu tôi đặt tiêu đề như sau Bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Thế thì khi mình tạo cái chủ đề như vậy và tí nữa mình gửi đến với cái fanpage của học trò đó thì lúc đó học sinh tất cả sẽ biết rằng là tối ngày mai vào cái giờ đó thì thầy sẽ giảng cái chủ đề này. Tiếp theo đây quý thầy cô à, xuống ở cái dòng lần thứ hai đó là bắt đầu sự start. Vậy thì ở cái nút à, start này á, thì quý thầy cô sẽ chọn cho tôi cái thời gian thì mặc định của máy tính thì thời gian nó sẽ bắt đầu tính từ cái thời điểm ngay bây giờ cho đến trở về sau như vậy tôi dự định là tôi sẽ dài vào tối thứ hai như vậy tôi chọn vào Monday 23 tối thứ hai về cái giờ dài thì tôi sẽ chọn đó là buổi tối cho nên tôi chọn là PM và tôi đặt cái, cái giờ là 7 giờ 30 7 giờ 30 rồi sau đó quý thầy cô xuống cái dòng lên uh, à, duration duration là có nghĩa là cái quá trình trải qua về thời gian Vậy thì mặc định của cái phần mềm mà phiên bản của chúng ta đang sử dụng thì xin quý thầy cô biết rằng đây là cái phiên bản free cho nên là nó chỉ để cái ờ, thời gian mặc định của chúng ta đó là 0 giờ 30 phút. Trên cái dòng lệnh này quý thầy cô đập vào đặt giờ. Chẳng hạn ví dụ bây giờ người ta ví dụ bây giờ tôi sẽ dự trù là cái tiết dài của tôi vào ngày mai là tôi sẽ dài vào đúng khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút có nghĩa là tròn vẹn trong hai tiếng thì lúc đó tôi đặt cái chế độ đó là một giờ ở bên cái chỗ ô giờ và 30 phút ở cái ô phút tiếp theo ở phía dưới thì sau khi quý thầy cô nhấp cái thời gian này lớn hơn so với mặc định của phần mềm thì phần mềm nó sẽ xuất hiện ra một cái dòng lệnh thế thì ý nghĩa của cái dòng lệnh này là nó nó nó nói rằng này đây là cái ờ, phần mềm hệ phần mềm cơ bản và nó chỉ được sử dụng 40 phút thời gian tối đa cho cái cuộc hẹn mà nó có ờ, ba uh, người hoặc lớn hơn đó thế thì ờ, quý thầy cô cứ đừng có để ý gì đến cái cái cái dòng lệnh này hết quý thầy cô cứ để như thế ta cứ ờ, để về một giờ ba mươi bình thường sau đó quý thầy cô để ý cho mình ở bên cái phần phía phải này chút đó là cái mốc thời gian nó được tính trên mốc đồ địa lý thì ở đây nó đang à, thời gian zone là Bangkok vậy ta chỉnh về đó là Hà Nội Việt Nam nhé rồi sau đó quý thầy cô xuống cái dòng đó là meeting ID Vậy thì ở cái meeting ID này thì nó có hai cái chế độ đó là chế độ tự động cài đặt ở ô trái nếu quý đâu về tích đây và chế độ đó là mặc định nếu như quý thì có tết vào bên phải như vậy ở đây thì tôi sẽ là cài đặt cái chế độ đó là mặc định cái ID của của tôi Thế thì bởi vì cái này là mình là dạy học là trực tuyến phục vụ cái nhu cầu đó là à, giúp cho các em học sinh không quên cái bài học ở nhà và cũng không tặng nên mình không cần cài đặt bạc buộc vì lý do đó trên nên quý thầy cô ở cái ô bắt buộc này thì quý thầy cô đừng có tích vào đây Tuy nhiên sau này ví dụ chúng ta có những cái cuộc họp à, riêng với là những cái cá nhân đặc biệt mà cần phải bí mật thì lúc đó quý thầy cô sẽ sử dụng cái đục bạc buộc này ở đây ở ờ, cái dòng link tiếp theo đó là cái ô video thì ở đây được hiểu là quý thầy cô khi tích vào cái nút hot thì có nghĩa đây là máy chủ của quý thầy cô và lúc đó ở ờ, bấm bấm vào cái nút on thì khi quý thầy cô mở lên thì mặc định rằng là máy tính cái, cái camera của máy tính nó sẽ chiếu màn hình của mình lên còn nếu quý thầy cô bật cái nút up thì lúc đó thì nó sẽ không có chiếu cái màn hình của quý thầy cô ở bên phải đó là cái mục uh, participant thì đây là đối với cái camera đối với của học sinh thì quý thầy cô cùng tương tự là nút on hoặc nút off thì nó có cái chế độ giống với lại là bộ phần máy chủ thì thường thì ở đây mình sẽ đặt ở cái uh, nút on cả hai quý thầy cô nhé đến cái phần à, audio đó là cái phần mà thu âm giọng nói và cũng như là nghe trả lời về về phía học sinh thì quý thầy cô cứ để theo cái chế độ mặc định ở đây đó là máy sẽ sử dụng luôn là cả điện thoại hoặc là máy tính tự hoặc là dòng cái cái tiếng nói từ hệ thống của máy tính còn nếu ở ô đầu tiên đó là sử dụng dòng nói từ điện thoại thì theo đó là cái sử dụng âm thanh dòng nói từ máy tính sau đó quý thầy cô xuống vào cái mục phía dưới đó là cái mục calendar là cái mục lịch vậy thì ở đây cái uh, mặc mặc định của Google nó sẽ để cho mình ở cái chế độ đó là Google Calendar thế thì à, các à, quý thầy cô nên để ở cái chế độ đó là Other Calendar vậy thì lúc đó để tránh những cái phiên phức trong cái quá trình mình giảng bài biên tập nó sẽ xuất hiện những cái uh, uh, những lệnh phiên phức cái nút cuối cùng ở đây ở trong cái cái nút Suler này đó là cái Advanced Option thì nếu quý vị thì cô bấm vào đây thì quý thì cô sẽ có những cái chức năng thì ở đây chúng ta thường là quan tâm đến cái chức năng cuối cùng đó là đó là cái chức năng mà à, thu âm trực tiếp cái thu âm và cũng như quay video lại cái cuộc dài hoặc cuộc họp vậy thì nếu quý thưa cô tích vào đây thì máy tự động nó sẽ là thu âm cũng như quay lại video và lưu ở trong cái ờ, document của mình còn nếu quý thưa cô không tích vào đây thì cái cuộc họp đó sau khi họp xong là quý thầy cô sẽ không có được lưu lại vậy thì tùy vào cái mục đích sử dụng của quý thầy cô mà quý thầy cô có thể chọn vào cái nút này là tích hay là không tích Thế thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cơ bản đến quý thầy cô cái cách để chúng ta tháo gỡ cái nút thời gian ở trong cái phần mềm dung mà khi chúng ta dạy hỗ trợ trực tuyến. Sau đó quý thầy cô bấm vào cái nút su Sula, có nghĩa là quý thầy cô đang kết, kết thúc cái mục cài đặt Thế thì lúc đó quý thầy cô sẽ thấy rằng là nó xuất hiện một cái bảng thông báo và trong cái bảng thông báo này á, thì ờ, ở cái dòng lệnh đầu tiên thì nó ra cái lệnh đó là đã à, Phạm Đăng Minh là mời tất cả các cái vào về cuộc họp với cái chủ đề đó là bài tập đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Thời gian sẽ bắt đầu vào ngày 23 năm 2020 vào lúc 7 giờ 30 tối Việt Nam. Vậy thì à, để mà vào được cái phòng này á thì à, ở ờ, phòng tiếp theo đó chính là ID thì cái ID này là cái ID mà của máy chủ của mình thì tất cả những người mà muốn vào cái cuộc họp đó thì sau khi mở phần mềm ở trên cái cá nhân của uh, của cái người đó thì phải nhập cái ID này vô thì lúc đó tất cả sẽ đi vào cái cuộc họp vậy thì bây giờ mình mình làm thế nào để cho cái người ta họ có thể vào được thì rất rất là đơn giản vì thế cô hãy bấm vào cái nút uh, copy to clipboard có nghĩa là khi này thì quý thầy cô sẽ copy toàn bộ cái nội dung thông tin này và quý thầy cô sẽ gửi lên trên cái fanpage của học sinh cô thầy cô sẽ gửi lên trên cái nhóm Zalo gửi lên trên cái nhóm Facebook của học sinh và quý thầy cô đặt cái tiêu đề ở đó đó là ngày đó giờ đó thì quý thầy cô sẽ à, sau đó thì học sinh sẽ lên đó và sẽ nhận được cái ID và đúng giờ đó thì ngày mai nhắc hẹn học sinh sẽ vào cái lớp học rồi sau đó thì quý thầy cô tắt cái phần nội dung này đi Vậy thì khi mà tắt cái phần mềm Zoom đó thì quý thầy cô thấy rằng là lúc này ở trên cái màn hình hiển thị quý thầy cô là ở cái chế độ chờ á là cái bài giảng của quý thầy cô nó sẽ diễn ra vào là cái ngày mai cho nên ở cái chế độ của ngày hôm nay là nó không có nó không có có nhưng mà giả sử tôi quay trở lại tôi sẽ làm một cái chủ đề và tôi đặt ở cái chế độ là cỡ khoảng là 12 giờ 30 thì ngay lập tức quý thầy cô sẽ thấy ở trong cái bảng chờ này nó sẽ có một lớp học mới quý thầy cô theo dõi nhanh ha bài này là tôi đã cài đặt mà nó không được là bởi vì nó vi phạm bởi vì trước đó tôi đã dạy một cái lớp đó là lớp 12A5 với cái tổng thời gian là 30 phút là nó sẽ quá đi cái thời gian là 12 giờ 5 phút mà ở đây tôi đặt là 12 giờ cho nên nó sẽ không thực hiện được vậy lúc này tôi đặt cái chế độ ở đây đó là 13 giờ là 1 giờ lúc đó xuất hiện buổi chiều thì chắc chắn sẽ được rồi và lúc đó tôi copy cái run này thì lúc đó ngoài màn hình máy tính chế độ chơi của chúng ta nó sẽ có cái lớp học với thầy cô nhé trong sườn đuôi đó vậy thì lúc này quý thầy cô nhìn lên ở trên cái, cái à, tất cả cái màn hình máy tính của tôi này tôi sẽ đã đã làm đã tạo ra được những cái lớp học thứ nhất đó là cái lớp học 12 năm tích phân với cái ứng dụng Bài học thứ hai đó là bài học bài tập của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Nó sẽ bắt đầu vào lúc là một giờ 30 chiều ngày hôm nay và để thực hiện một cái lớp học thì quý thầy cô lúc đó mở cái máy tính lên và quý thầy cô sẽ bấm vào cho tôi ở cái nút start là bắt đầu quý thầy cô sẽ đi vào cái lớp học rồi cảm ơn quý thầy cô đã à, xem cái video của tôi ngày hôm nay thì à, quý thầy cô nếu thấy hay quý thầy cô sẽ chia sẻ cho nhiều người cùng sử dụng được và rất cảm ơn à, xin quý thầy cô hãy cho một cao tôi một cái đăng ký và hãy chia sẻ cái video